Chúng ta đi vào phần lý thuyết cụ thể của bài toán cấp số cộng. Đầu tiên đó là định nghĩa. Một dãy số như thế nào là một cấp số cộng? Thì thông qua ví dụ này thầy đã đưa cho kèm rồi. Một dãy số mà thỏa mãn cái điều kiện này. Dãy số UN thỏa mãn điều kiện UN trừ đi UN trừ một bằng D. Mà D này là một hằng số và không phụ thuộc vào N thì khi đó ta gọi dãy số UN là cấp số cộng. Các em nghe rõ chưa? Vậy chúng ta có một cái định nghĩa như sau. Dãy số UN là cấp số cộng khi và chỉ khi UN sẽ bằng, à đây, UN trừ 1 cộng với D với mọi N thuộc N sao. Các em hiểu không? Với mọi N thuộc N sao, trong đó D gọi là công sai nhớ là D gọi là công sai thằng này gọi là công sai tức là cách nhau bao nhiêu đơn vị thì cái số cái khoảng cách đó ta gọi là công sai hiểu chưa đấy đấy là định nghĩa đầu tiên của cấp số cộng tiếp theo chúng ta sẽ có nữa đó là số hạng tổng quát của cấp số cộng dãy số thì việc đi tìm số hạng tổng quát nó rất là quan trọng đúng chưa để giúp chúng ta sẽ giải quyết các bài toán liên quan đến việc là tính Ờ, số hạng thứ bao nhiêu đó của dãy số thì cấp số cộng này nó cũng sẽ có số hạng tổng quát. Vì nó đặc biệt, do đó số hạng tổng quát của nó cũng khá là đặc biệt và dễ tìm. Đó là gì? Chúng ta có chuyển sang phần số 2. Số hạng tổng quát của cái cấp số cộng. Số hạng tổng quát UN sẽ bằng là gì? U1 cộng với N trừ 1 tất cả nhân với D trong đó với n lớn hơn hoặc bằng 2. Với công thức này chúng ta xây dựng rất là dễ thôi, các em chú ý đây. Chúng ta có này. Ở đây chúng ta có là um UN sẽ bằng là UN trừ 1 cộng với D. Đúng chưa các em? Tương tự UN trừ 1 sẽ bằng là UN trừ 2 cộng với D. Chúng ta cứ giảm giảm dần như vậy. UN trừ 2 sẽ bằng là UN trừ 3 cộng với D. Đấy. Và đến U2 sẽ bằng là U1 cộng với D. Bây giờ chúng ta cộng tất cả các vế vào với nhau. Cộng vế với vế thì ở đây chúng ta để ý này. Thằng này với thằng này khác vế triệt tiêu. Tương tự thằng này với thằng này khác vế triệt tiêu. Thằng này với một thằng dưới nữa. Tương tự thằng này với một thằng trên này. Đấy, khi đó còn lại là gì? UN này bằng này vế bên trái của còn